bài thắng bại tại kỹ năng Chuyên kể rằng có một vùng đất đặc biệt trù phú nhờ hấp thu sức mạnh từ viên đá quý của các vị thần. Tuy nhiên, sẽ luôn có những kẻ bị lòng tham che mờ mắt muốn chiếm lấy viên đá quý này. Mất viên đá, các vị thần nổi giận làm dung nham phun trào tiêu diệt tất cả. Và lúc đó, một cơn gió xuất hiện dùng cả sinh mạng chặn lại dòng dung nham cũng như giành lại viên đá từ tay những kẻ trộm. Yeah. that song

say my crush. else people have ever known. Nothing else people have ever known. and gentlemen, please welcome DJ Aaron on the mix.